Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh youtube của công ty ờ, điện tử Tấn Tuân Thì ờ, thưa anh em, điện tử Tấn Tuân à, được biết đến là một cái công ty chuyên cung cấp những cái dòng sản phẩm cà bạc bịp tốt nhất thị trường hiện nay Thì à, Tấn Tuân Casino đang có rất là nhiều dòng sản phẩm Thì à, anh em nào mà yêu thích các dòng sản phẩm về cà bạc bịp thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 08144174 từ quý 9 này để uh, uh, tự tôi tư vấn nha anh em thì hôm nay trên video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm à, cờ bạc vịt cao cấp nhất trên thị trường hiện nay đó chính là những cái dòng máy đánh bài Đấy. đây thì anh em cái dòng máy đánh bài này được uh, ngụy trang bởi những con điện thoại Đấy. Uh, mẫu mã của nó là giống hệt điện thoại nha anh em máy đánh bài mẫu mã điện thoại thì nó có rất là nhiều mẫu như mẫu iPhone mẫu Samsung rồi mẫu uh, <coughs> uh, Oppo Đấy. thì uh, lựa chọn của mỗi anh em anh em thích mẫu bài nào à, mẫu máy đánh bài như thế nào chúng tôi đều có Đấy. đây là một con CVK 500 mẫu iPhone nha anh em à, mẫu iPhone này thì đang bán rất là chạy hiện tại giờ thì cũng hết hàng rồi nhưng mà ngoài mẫu iPhone này ra thì còn mẫu Samsung và mẫu Oppo cũng uh, còn rất là nhiều thì anh em hãy nhanh tay để đặt hàng nhé vì uh, số lượng cũng không nói chung là số lượng có nhiều nhưng mà cũng không dư giả gì đấy vì hàng về đợt này rất là khó anh em hãy nhanh tay đây để đặt cho mình một cái con máy đánh bài nhé Đấy, để chơi được những con máy đánh bài này này trước tiên anh em một cái điều kiện quan trọng cho tôi đó chính là anh em phải luồn được một bộ bài mã vạch vào Đấy, đây gọi là bài mã vạch à, khi anh em mua máy à, chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cây bài mã vạch nên anh em hoàn toàn yên tâm Đấy, hẳn một cây cho anh em thì à, anh em luồn được bài mã vạch vào rồi thì à, đảm bảo với anh em luôn là tỷ lệ chiến thắng là 100% với cái mẫu mã bài mã vạch thì nó không khác gì bài chợ đâu anh em ạ Đấy, không khác gì bài chợ đây anh em nhìn cho tôi này Đấy, không khác gì bài chợ mặt trước mặt sau Đấy, đều rất là đẹp không khác gì bài chợ thực ra thì trên này nó là in chất mã vạch Đấy, in chất mã vạch lên và chỉ cần máy này mới đọc được thôi Đây, bật lên cho anh em chơi cho anh em thấy độ hiệu quả của nó nhé con máy này thì đánh được tất cả các trò bẻ lẽ xâm lốc ba cây rồi liêng rồi chắn biết các kiểu bài chắn đánh được nhá anh em chắn thì có bài à, mã vạch chắn đấy ok khởi động máy này anh em nhìn này không khác gì một con điện thoại bình thường lắp sim và nghe gọi bình thường nhé đấy giao diện bên ngoài này anh em nhìn này không khác gì một điện thoại bình thường anh em ạ đấy chơi thử cho anh em xem này chơi liêng ba cây thì có một cái mã vào đấy à, cái này hoàn toàn an toàn tuyệt đối nhé người ta mượn nghe gọi bình thường đấy, kiểm tra thoải mái mà muốn vào chơi được thì phải nhập đúng một cái mã của anh em và cái mã này thì chắc chắn là chỉ có anh em biết thôi đấy, khi anh em mua trò chơi chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em đấy anh em nhập đúng cái mã đấy vào cái ờ, giống như anh em nạp thẻ điện thoại nạp đúng mã thì mới được thì đây cũng như vậy nạp đúng mã thì mới vào được trò chơi đăng nhập này đấy uh, ok tôi sẽ chơi thử cho anh em cái uh, bộ môn uh, liêng đi cho anh em cảm nhận thấy cái sự hiệu quả của nó đấy. liêng anh em có thể đánh hai người ba người bốn người 10 người đến đấy, bao nhiêu người cũng được liêng này uh, khi anh em chơi thì anh em sẽ sử dụng một cái loại đó gọi là tay nghe siêu nhỏ tai nghe siêu nhỏ chỉ bằng đầu hạt đỗ thôi anh em anh em nhét vào tai máy báo như thế nào anh em sẽ ờ, làm y như máy báo thế là được rồi đấy là chiến thắng rồi còn ở đây tôi sẽ làm review nên tôi sẽ để chế độ loa ngoài cho anh em cho anh em nghe để anh em biết là máy nó báo như thế nào đấy còn các chế độ chơi thiết lập chơi thì ờ, chúng tôi đã gần như là thiết lập mặc định sẵn rồi còn có những gì thắc mắc anh em ờ, khi mua hàng chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em này ok bắt đầu trò chơi này anh em thấy cái sự hiệu quả của nó em nhìn màn quét camera không đấy hồng ngoại quét ở đây này <coughs> chỉ cần uh, chơi để anh em cảm nhận sự hiệu quả thôi còn những cái chi tiết cụ thể như thế nào anh em cứ kết bạn với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy. kết bạn zalo nhé tôi sẽ tư vấn cho anh em 6 6 6 nhìn này máy báo 6 đúng không anh em một này hai này ba bốn năm 6 đấy mình có thể là ở đây đang là chế độ 5 nhà chơi 5 nhà chơi liêng nha anh em chọn 5 nhà chơi này đấy, mấy nhà rồi 1 2 3 4 5 ok 5 nhà chơi cho anh em nhìn điểm luôn điểm nhà mình lúc nào cũng là nhà to nhất anh em nhìn thấy chưa 9 điểm luôn đấy số lượng người chơi không giới hạn nhé khi chơi anh em cứ tắt màn hình đi bình thường đấy ấn tắt màn hình đấy, để màn hình ở chế độ chờ như thế này đấy, màn hình ở chế độ khóa đấy, rất là bình thường máy vẫn báo bình thường nha ok một ván này anh em đã thấy điểm nhà mình to nhất chưa con này báo 10 ván thì chuẩn cả 10 nhá khoảng cách đặt bài thì anh em uh, chú ý cho tôi nó khoảng uh, từ uh, ờ, 40 phân đổ lên nha 40 phân này. gần quá thì máy không báo được nhưng mà tầm uh, 40 đến 50 phân uh, 40 tầm ba bốn mươi phân gì đấy đổ lên là máy sẽ báo được anh em nhìn khoảng cách trên video này thì tầm này thôi à, là máy đã báo tốt rồi nó khoảng hơn gang tay tôi thì nó cũng khoảng 30 phân ừ. Khi đi chơi anh em cứ để điện thoại bình thường thế này thôi kẹp tiền kẹp giấy tờ lên thoải mái máy báo ba đúng không anh em đảo đi một này hai này ba này đúng ba lẻ cho tôi nha rất là đơn giản thôi trên năm nhà chơi này một đấy anh em lại 9 điểm này Đấy, 9 điểm to nhất ở đây luôn Đấy, anh em nhìn đi đúng không ạ ô nhưng mà thế giờ này nhé đang chơi đúng không đang chơi mà tự nhiên có một thêm một người vào nữa đúng không anh em thêm một người vào nữa mà anh em lại ờ, không thể là cầm máy lên cài đặt lại bắt đầu từ đầu thì có cái cách nào để giúp anh em chiến thắng không thì đây đây là cách để tăng giảm số lượng người chơi nhé Đấy. khi ờ, đây khi anh em tự nhiên thêm một người nữa thì anh em ấn tăng âm lượng cho tôi 6 6 máy báo 6 nghĩa là 6 người chơi thêm hai người thì ấn thêm một phát nữa 7, 7 là 7 người chơi đúng không ạ còn muốn giảm đi thì giảm âm lượng này 6 6 giảm âm lượng là giảm số người chơi tăng 7. âm lượng là tăng số người chơi lên giờ là 7 người chơi nhé đang chơi tự nhiên thêm một hai ông nữa Đấy, tự nhiên hai ông nữa cũng muốn nhảy vào chơi thì ok Đấy, mình không mất công cài đặt lại làm gì cả Đấy mình chỉ cần ấn tăng giảm âm lượng thôi đặt bài ra chuẩn là được máy báo 8 đúng không 8 lá này 1 2 3 4 5 6 7 8 7 nhà chơi đúng không 1 này 2 này 3 Đấy, 7 nhà chơi ok Đấy, bài mình quy QKS luôn này anh em nhỉ anh em nhìn đi quy QKS luôn thấy có ghê không Đấy, con máy này báo rất là ác QKS chắc chắn là nhất luôn không cần sang điểm với nhà khác làm gì cả riêng QKS thì ai mà đỡ được là cái bài này nữa đúng không đấy, rất chuẩn đúng không anh em thì đấy đấy là một bộ môn nó gọi là bộ môn liêng đấy, anh em nào mà chơi ba cây bài cào sâm lốc đều rất là ok Đấy, anh em nào mà yêu thích con máy này thì có thể liên hệ với tôi để đặt hàng qua số điện thoại trên màn hình hoặc là lên trực tiếp cơ sở thì uh, cơ sở bên tôi có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông Đấy, anh em gần cơ sở nào thì lên cơ sở đó nhé Đấy, lên cơ sở thì anh em sẽ được gặp những người thầy người thợ người ta sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi làm sao cho nó hiệu quả nhất đúng không đấy, đấy nên uh, tốt nhất là anh em hãy bớt chút thời gian ra để lên cơ sở nhé đấy ba ba ba luôn nha một hai ba đấy rất là đơn giản đấy. bảy nhà chơi này đấy. bảy nhà chơi năm sáu bảy luôn đấy, anh em nhìn đi năm sáu bảy luôn đây bài nhà mình này đây là bài nhà họ đó <clears throat> đấy anh em nhìn thấy chưa thấy sự hiệu quả của nó chưa đấy, anh em cảm nhận như thế nào về con máy thì hãy comment xuống phía bên dưới cho tôi nhé đấy cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ ờ, Tấn Tuân Casino nha xin ờ, chào toàn thể anh em